Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Hôm nay Phước Sửu sẽ giới, giới thiệu cho quý anh chị một cái sản phẩm rất đặc biệt tại khu Zai Gate Nhà Bè Và phân tích cho quý anh chị có nên mua cái sản phẩm shop house của dự án Zai Gate Nhà Bè này hay không Thì à, trước tiên Phước Sửu sẽ phân tích sơ qua về cái sản phẩm này Thứ nhất là sản phẩm này nằm trên mặt đường Nguyễn Hữu Thọ và bên trong con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m thì có thêm con đường 12m Để xe hơi qua lại mua sắm Dừng lại để đổ để lên những cái căn shop house này mua sắm Và những cái căn shop house mà của GS đang chuẩn bị à, giao nhà đến quý khách hàng với diện tích là 7 x 18 và tổng diện tích xây dựng là 126 m vuông những căn shop house này xây dựng được một trệt, ba lầu và một áp mái và chủ đầu tư hoàn thiện mặt mặt ngoài như quý anh chị đã thấy là rất là đẹp ha rồi bàn giao thô bên trong nên quý anh chị có thể là tự đi co thiết kế theo ý riêng của mình mình có thể tự kinh doanh hoặc là mình cho thuê ở tầng trệt và mình có thể ở từ lầu 1 đến lầu 3 với vị trí shop house này thì có chừa thang máy nên là mình có thể thiết kế thang máy để có cái lối đi riêng biệt được hướng của căn shop house này là hướng đông và mỗi căn shop house được được thiết kế và bố trí rất hợp lý tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và cộng đồng cư dân đẳng cấp cho khu Nam Sài Gòn trong thời gian sắp tới thì à, như quý anh chị đã biết là đối với shop house của Phú Mỹ Hưng như mặt tiền Nguyễn Văn Linh hoặc là những mặt tiền Bùi Đằng Đoàn thì giá rất là cao tính trên mét vuông cũng giá tầm từ rưỡi đến 400 triệu một mét vuông đối với khu dân cư Him Lam Ken Tẻ thì mặt tiền điều Nguyễn Thị Thập thì giá nó rơi vào tầm khoảng từ 300 đến rưỡi thì đối với GS nhà bè này thì mức giá hiện tại chỉ hơn một nửa so với cái giá bán của những khu vực nêu trên và một cái điều đặc biệt nữa là khu GS Nhà Bè thì Phước Sửu phân tích sơ qua là một khu dân cư 350 hecta của tập đoàn GS Hàn Quốc được biết đến là một chủ đầu tư hàng đầu trong việc xây dựng những cơ sở hạ tầng tại Việt Nam giống như là tuyến metro số 1 đường Phạm Văn Đồng nè, cầu Vàm Cống đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng và thiết kế cảnh quan Laguna Lanco Resort Huế và gần đây nhất là chủ đầu tư có cho ra dự án Zai River Thủ Thiêm quận 2 thì về shop house của dự án GS là một shop house rất là đẹp mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ và tương lai dự kiến dự án nhà bè của tập đoàn GS Hàn Quốc 350 hecta sẽ sánh bằng hoặc là hơn dự án của Phú Mỹ Hưng Bởi vì họ rất là chú trọng thiết kế về cảnh quan Nên tập đoàn ông Hoàng Ông đến từ Singapore thiết kế một căn nhà rất là đẹp về cảnh quan và nội thất Rồi phần móng thì được Đông Dương và đơn vị xây dựng là Hòa Bình là một trong những cái đơn vị xây dựng rất là nổi tiếng tại Việt Nam Rồi rất là nhiều à, đơn vị thiết kế như là thiết kế cảnh quan, cơ sở hạ tầng và rất nhiều đơn vị thiết kế khác sở hữu những cái căn shop house của mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ của khu dân cư CS thì sẽ tận hưởng với nhiều club house lớn và có 3 club house chính trong khu dân cư luôn thì quý quý cư dân sử dụng tự do miễn phí với phòng tập gym nè, sân tennis nè, hồ bơi và có cả một cái hầm rượu dưới dưới đất cho từng cư dân rất là nhiều công viên và mỗi công viên thì mang một màu sắc khác nhau có công viên mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông và luôn chuyển trạng thái quy luật tự nhiên tương ứng với bốn loài hoa của bốn mùa đây sẽ là điểm đến độc đáo và nơi check-in rất là đẹp cho cư dân tại Sai Nhà Bè. Quý anh chị cần thêm thông tin về khu dân cư GS thì inbox ngay cho Phước Sửu hoặc quý anh chị cần ký gửi những sản phẩm chuyển nhượng lại khu dân cư GS này thì hãy thông tin ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.